chào quý cô bác anh chị và các bạn đã đến với kênh à, trồng Kha Cuộc Sống Cà Mau nha Thì hôm nay à, hai vợ chồng em buổi sáng à, quý cô bác anh chị ra để bẻ nhãn lồng vô nấu canh tôm Thì quý cô bác anh chị thấy bà xã vợ em đang bẻ rau thì em quay lại chia sẻ cho quý cô bác anh chị và các bạn coi cho vui ha Rồi thì đang bẻ rau quý cô bác anh chị bẻ à, đọt nhãn lồng ở đây mình phát hiện có một à, đám nhãn lồng à, rất là ngon cho dù tháng này là tháng tháng hạn thì ở miền Tây gao mình ăn rau gừng nha rau gừng thì rất tốt rau gừng thì mình như rau nhãn lồng nè đọt nhãn lồng nè bẻ vô rồi mình nấu canh tôm lặt ra xong mình nấu canh tôm ha thì hôm nay là em chia sẻ đến với cô bác anh chị và các bạn là mình à, sẽ à, làm món à, rau nhãn lòng nấu canh tôm nè rồi thịt kho Đó, rau rất là non luôn rau non quá đợt nhãn lòng ăn rất là mát luôn nha đây rau ngon lắm buổi trưa buổi buổi sáng mọi người bẻ chút xíu là có nhóc rau rồi mình ăn rau này thì rất là tốt cho sức khỏe nha rau này ăn ờ, chị mất ngủ rất là hay đang ờ, hái rau và buổi chiều nữa thì mình ờ, còn lại bao nhiêu đây thì mình hái thêm ha đó mình hái chút xíu là được gỗ rồi giờ đem vô lặt cái cái dòi này nè lặt cái dòi này để đừng khi mình nấu đừng cho nó nhẵn nha rồi giờ lặt rau thì uh, rau này uh, rau nhẵn lồng ha hồi xưa gọi là rau nhẵn lồng đó giờ mình uh, lặt uh, cái uh, dồi của uh, rau nè lặt ra để uh, mình để cái dồi này thì ăn nó bị nhẫn ở miền Tây thì à, rau gừng thì à, rất là dễ kiếm mình bẻ à, nhãn lòng nấu canh về rau muống rau gấp cá rất là nhiều nha lấy cái mấy cái trái này ra luôn giờ dạ, em đang à, lặt rau mọi người để chút xíu nấu canh rau này em nấu với à, gì em nấu với tôm à, nấu với tôm ở miền Tây thì à, mình thường à, kiếm à, rau gần quý cô bác anh chị à, mình nấu canh như là rau nhãn lồng nè rồi à, rau tơ hồng thì nấu canh ăn rất là ngon luôn thì hôm nay buổi sáng nha thì mình làm cái món là đọt nhãn lồng rau nhãn lồng nấu canh tôm ha rồi mình rửa rau sơ qua một phần nữa mọi người rau thì là tôm luôn ở bên đây thì có tôm được à, gỏi rau thì cũng rất là ngon nha xanh tươi gói luôn giờ à, lọc tôm rửa tôm lại một cái Ồ, rồi có con tôm thẻ nó bự như con tôm sú luôn mọi người Tôm này à, Tôm bự rồi tôm này tôm ờ, còn tôm này nếu mà mình cân ra thì con tôm này chắc có khoảng 30 con ký á còn lại là con tôm đất ha tôm đất rồi à, tôm bạc là mình lọc đây thì cũng có một miếng à, à, thịt heo thì à, sắc ra miếng để à, kho mặn còn miếng lại thì à, ốp ừ, nướng cho hai đứa nhóc ở nhà nó ăn giờ rau thì cũng có rồi tôm thì cũng có rồi và thịt heo thì đang à, chuẩn bị để sắt ra ha sắc thịt ra để à, à, một miếng thôi để à, gan mặn tí nạn canh với, với, với à, thịt gan mặn mặn ha sắc gan miếng mỏng mỏng để à, dễ kho cô bác anh chị ơi thì à, ở đây á, có rau rồi có tôm rồi cũng chuẩn bị sẵn rồi nó canh trước nha rồi đập tỏi đập tỏi để à, à, phi tỏi lên cho nó thơm cho dầu ăn vô để phi tỏi phi tỏi làm cho nó thơm tôm vô xào lên bình tanh ha hấp gia vị vô ta nó thơm hơn nắm và bỏ ra nước vô cho nước vô này là sẽ à, nêm cho cái nước cho nó ngọt ha rồi bỏ rau cuối sau cùng thì tại vì à, rau nó nấu à, rất là mau chín và cho vô ít hạt nêm miếng à, bột ngọt chút đường rồi cần phải bỏ muối nước mắm vậy thôi mình hạt dùng hạt nêm với bột ngọt thôi nha nấu cho cơm nó chín rất là ngọt nước sôi lên ha mình hết cái bọt phía trên bọt trắng trắng dơ dơ đó mình hết à, lên cho nó trong cái nước lại và mình nấu à, theo kiểu miền tây có sao thì nó không vậy thì theo khẩu vị gia đình mình nha thì mình quay à, clip lại mình chia sẻ với cô bác anh chị và các bạn coi cho vui Đó, quá trời tôm nó ngon ha rồi giờ bỏ rau vô Đó nấu canh à, đơn giản thôi canh tôm rau à, nhãn lòng ăn à, chống mất ngủ hương vị miền Tây đó ngon rất là ngon cực kỳ ngon luôn nha nước ngọt luôn rồi giờ canh đã xong rồi ha mọi người thì à, em làm món thứ hai nữa là à, thịt gam mặn ha gam mặn thì nãy à, mình à, có sắc ra rồi miếng nhỏ nhỏ này nè giờ mình à, gam mặn rồi đợi chảo cho nó hơi nóng chút xíu mình cũng cho dầu vô chảo cho vô miếng dầu cho vô miếng tỏi để phi lên cho nó thấm vô thịt ha giờ bỏ à, thịt vô xào lên một à, lần cho thấm à, gia vị ha thì mình cho mặn thì có tiêu nè thì thịt cho vô một ít nước màu để cho nó thấm cái màu thịt lại ở miền tây mình thì mình dùng à, nước màu nước màu này thì à, đường mình thắng với nước mắm cho nó ra cái màu bỏ nước màu vô thì cái thịt nó thấm à, ra màu nè cho vô ít muối thêm à, ít bột ngọt cho vô ít đường nữa ha rồi mình xào lại rồi mình cho nước vô xào cho nó dây chuyền cho thấm vô miếng thịt rồi thịt nó bắt đầu nó à, sắp khô lại à. mọi người thì à, mình cho vô thịt một ít tiêu để cho nó thơm ra mặn thì cần phải có tiêu có hành để cho tiêu vô luôn để cho nó thơm ha rồi mình cho hành vô thì mình à, tắt lò được rồi rất là ngon luôn vừa thơm mùi à, tiêu hành rất là hấp dẫn luôn nha rồi giờ mời quý cô bác anh chị và các bạn dùng bữa cơm nhỏ nhỏ với em nha à, canh à, nhãn lồng cùng với thịt à, gam mặn buổi sáng miền tây thì chỉ có vậy thôi nha quý cô bác anh chị rồi à, mời quý cô bác anh chị và các bạn dùng à, bữa với em nè thì à, <coughs> hôm nay là canh à, nhãn lồng Đó, thì đây là canh nhãn lồng ha rồi à, đây là thịt à, gam mặn rồi và mời quý cô bác ha thì à, ở miền Tây thì à, dùng canh à, rau gừng canh nhãn lồng rất là ngon 干什么呀？ canh rất là ngon thịt kho tôm và dạ, như vậy là em chia sẻ đến ờ, quý cô bác anh chị và các bạn là canh nhãn ờ, lồng rồi à, thịt găm à, mặn à, món ăn đơn giản dân dã miền Tây thì đến đây là hết nha rất mong quý cô bác anh chị và các bạn đăng ký kênh và nhấp cái nút chuông để khi có em có video thì cô bác anh chị và các bạn nhận được video mới và bây giờ em xin kính chào và hẹn gặp lại